cả rồi các bạn Vâng các bạn ơi Chú cá rô phi đây À đây, đây bãi mới đây Đây bãi mới đây nha các bạn nhé Hôm nay anh Đông dẫn mình ra cái bãi mới này câu các bạn ạ Hôm nay tiếp tục chinh phục những đàn cá Đây các bạn, hôm nay mình có cái bến mới này Địa điểm câu đây rất đẹp nha các bạn nhé Giới thiệu mọi người đây là anh Đông này Hôm nay anh Đông dẫn mình sang một cái à, hồ mới này câu các bạn nhé Ở video lần trước mình làm thì không được cá các bạn ạ Hôm nay đi là không được cá, về không Và vâng. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình và hôm nay mình lại tiếp tục hành trình đi chinh phục cái đàn cá rô phi các bạn ạ Thì hôm nay mình sẽ lại đi câu với lại cái cần câu 3 mét này nhé các bạn nhé Cần câu này cần câu thường các bạn ạ Thì trên tay của mình đây là vẫn là mồi run quen thuộc Chinh phục rô phi với lại dòng cá đen thì chỉ có à, mồi run này là chuẩn nhất nhé các bạn nhé Thì hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người và các bạn ra một điểm câu mới các bạn ạ Sẽ không làm cho mọi người và các bạn rất thất vọng nữa trong cái video lần trước ờ, mình làm cho mọi người xem thì đi cả một ngày cũng được con cá nào các bạn ạ hôm nay mình đã được anh Đông dẫn ra đến một cái ờ, cái hồ này khá rộng các bạn xung quanh rất ráp có một cái mặt nước này câu thì chắc chắn là sẽ là có cá và cái video này của mình làm nên ờ, chỉ mong được mọi người và các bạn quan tâm và ủng hộ giúp đỡ kênh mình được phát triển mình làm cái kênh này nên chủ yếu là vui chơi giải trí các bạn các bạn xem được cái à, clip này thì hãy ủng hộ mình nhé và đầu tiên cho mình chào lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người và các bạn một sức khỏe luôn luôn mạnh khỏe nhé hôm nay vẫn tiếp tục là mồi run các bạn ạ vẫn là mồi run nhé và hôm nay mình sẽ lại à, tiếp tục hành trình của mình và bây giờ mời mọi người đi à, câu cùng mình nhé còn về phần mồi câu thì vẫn là cá rô phi này nó rất là mộ mùi dung các bạn thì rất là mùi dung quen thuộc các bạn nhé đây là mùi dung này và trên tay mình đây là cầm một chiếc cần cần này thì cũng rẻ thôi các bạn có 120.000 một cái cần hơn 3 mét này và hôm nay mình sẽ thử thách chinh phục những đàn cá ở ngay đây nhé các bạn phong cảnh đây cực kỳ đẹp luôn các bạn là mùi dung đây các bạn nhé đây các bạn vẫn là mồi run này mồi run quen thuộc nhé bắt cá các bạn ơi các bạn ơi bắt cá rồi được một chú cá rồi các bạn ơi tiếp tục con này là con uh, ruby khá to các bạn ạ ui các bạn ơi đây to chưa giới thiệu với các bạn nhé thành quả ngày hôm nay từ ngày làm ngày mình làm youtube đến giờ đi câu cá chưa khi nào được chú cá to bàn tay các bạn ạ các bạn trông đã không đã cực kỳ luôn bằng bàn tay luôn các bạn này ừ. các bạn thấy không wow tuyệt vời các bạn ạ hôm nay thì mình cũng chinh phục được chú cá profi khá là to các bạn ạ chú cá này là to bằng bàn tay luôn các bạn nhé vẫn là mồi run đẳng cấp các bạn ạ mồi run này là rất hợp với các loài cá luôn các bạn này thật là tuyệt vời luôn các bạn ạ từ khi mình à, đi câu đến giờ hôm nay được chú cá này là to nhất các bạn nhé thành quả lớn lao này phải nói đến à, anh Đông các bạn ạ anh Đông mà dẫn mình à, ra cái bãi mới này câu đây các bạn to đã quá luôn các bạn ơi các bạn xem này bằng bàn tay luôn tuyệt vời các bạn ạ đây là chú cá thứ ba các bạn nhé đầu tiên là được chú cá lóc sau rồi đến chú rô phi vừa vừa đến con thứ ba này thì ba nạng các bạn ạ to bằng bàn tay được luôn thật là đã đã đời luôn đi câu này nó thích thú lắm các bạn ạ cái thú vui à, đi câu này nó rất là tao nhã mình rất là khoái cái phao nhâm nháy các bạn ạ <laughs> vẫn là mùa run các bạn mùa du này các bạn câu là phải mắc cả con đấy các bạn nhé nếu mà mình mắc mỏng mỏng ở một là cá nó không bắt đâu muốn câu cá to là mình phải thả mối to các bạn ạ thật tuyệt vời luôn các bạn ạ. Chưa bao giờ mình câu được chú cá rô phi nào to như thế các bạn ạ. Và hôm nay mình đã làm được cái điều này các bạn nhé. thật sự rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ cái cảm giác mà câu được cá rô phi to khoái lắm các bạn ạ những à, điểm đến để câu là toàn những cái chỗ ao tự nhiên hết các bạn nhé toàn đầm tự nhiên hết không có cái đầm nào là tha và thả cả toàn cá tự nhiên hết các bạn ạ hôm nay mình à, xuống à, khu 2 Hải Hòa Thành Anh Đông dẫn mình ra cái bãi tự nhiên này câu phải nói là tuyệt vời luôn hết sảy luôn các bạn hôm nay mình mong rằng là sẽ không làm mọi người và các bạn thất vọng trong cái buổi uh, trực tiếp uh, câu cá tự nhiên này nhé các bạn bắt cá rồi các bạn ơi bắt cá rồi Ui, cá lóc các bạn ơi ui nó cắn mẫm quá rồi các bạn ạ ui nó ăn mẫm quá các bạn ạ cá lóc các bạn ơi đây là sản phẩm à, đầu tiên của mình các bạn ạ hôm nay à, xuống dưới này anh Đông dẫn mình ra cái bãi mới câu thì đã chinh phục à, được chú cá lóc các bạn này thật là tuyệt vời luôn nó cắn sâu quá các bạn ạ ôi nó nuốt rồi các bạn ơi nó nuốt rồi các bạn này một chú cá lóc nhỏ nhỏ người thôi nhưng rất phàm ăn luôn cuối video mình cũng xin à, tạm dừng video tại đây các bạn ạ cũng xong rồi cả buổi chiều nay rồi thì thành quả này của mình cũng được uh, một chú cá này ba nặng đấy mọi người to bằng bàn tay luôn đấy từ ngày mình làm video đến giờ con này là con to nhất đấy các bạn ạ còn đây là chú rô phi uh, thứ hai này còn uh, chú cá lóc này nó chết rồi các bạn vì là nó ham ăn nó nuốt sâu quá nhát ra là mình thả nó đi để nó sống đấy cơ mà nó ăn sâu quá nên là mình rượt ra nó chết các bạn nhé đây là chú cá lóc này ở ngoài bắc mình gọi là cá chuối tròi các bạn trong nam các bạn gọi là cá lóc ấy. những ấn tượng của ngày hôm nay mình vẫn thích chú cá rô phi này các bạn ạ cuối cùng thì mình cũng chinh phục được những đàn cá rô phi các bạn nhờ có anh đông dẫn đến cái bãi câu mới này mà hôm nay mình có một cái clip thật hay thật thú vị cho các bạn xem các bạn xem được cái clip này mình hãy đăng ký ủng hộ kênh mình nhé và xin chào hẹn gặp lại mọi người và các bạn Đây nha các bạn ơi, thành quả đi à, chinh phục những đàn cá của mình hôm nay à, thành công rực rỡ các bạn ạ Và chúc mọi người xem video thật là vui vẻ nhé Và chúc cho mọi người một sức khỏe luôn luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống Và cho đoàn hẹn gặp lại tất cả mọi người và các bạn trong những chương trình lần sau nha